Sau khi giới thiệu MPV, hạng sang Lexus LM vào tháng trước tại triển lãm ô tô Thượng Hải, Toyota sắp sửa giới thiệu thêm một mẫu MPV mới có tên gọi Grandia. Mẫu xe này được định vị nằm dưới Alphard. Cụ thể, mẫu xe Toyota Grandia 2020 sẽ được hãng ô tô Nhật Bản phát triển dựa trên nền tảng của dòng xe 2S nổi tiếng nhưng nó mang thiết kế sang trọng và thanh lịch hơn so với 2S và được định vị thấp hơn người anh em Alphard trong giải sản phẩm MPV của hãng Toyota. Về thiết kế Toyota Grandia 2020 không sở hữu diện mạo cầu kỳ như Alphard nó mang thiết kế đơn giản hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn nối liền cụm đèn pha bằng một thanh bạc chrome. Tương tự từ phía sau, cụm đèn hậu cũng được nối liền bằng một thanh nẹp chrome. Tổng thể chiếc Toyota Granvia mới của Toyota thêm sang trọng và năng động hơn với bộ mâm hợp kim đa chấu. Không giống người anh em 2S sử dụng hệ thống treo sau, dạng lá nhíp Toyota Granvia được trang bị hệ thống treo sau đa liên kết nhằm tăng sự thoải mái và êm ái hơn. Nội thất Toyota Granvia cũng được thiết kế sang trọng, sẵn sàng làm hài lòng người sở hữu khi bước vào trong. Bảng táp lô trung tâm được thiết kế với bố cục đơn giản, hài hòa tương tự như đàn anh 2S mới. Ngoài ra, xe còn được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm kết nối với 12 loa, vô lăng 4 chấu tích hợp nhiều nút bấm chức năng, 4 cổng USB để sạc hoặc kết nối các thiết bị cầm tay. Hàng ghế sau sang trọng có cả đèn viền trang trí nội thất. Chưa hết cabin được trang trí giả gỗ cùng với các vật liệu màu tối nhằm tạo nên sự cao cấp. Cabin Grandia được thiết kế đủ chỗ cho 8 hành khách. Được biết mẫu xe Toyota Grandia mới này sẽ có mặt tại các đại lý của Toyota tại Úc trong quý 4 năm nay. Mặc dù Toyota vẫn chưa tiết lộ động cơ cho Grandia 2020, nhưng chắc chắn nó sẽ được trang bị động cơ dầu tăng áp đi cùng với hệ dẫn động cầu sau. Khả năng cao Grandia 2020 sẽ sử dụng động cơ dầu 2.8 lít tương tự người anh em Toyota Hiace. Mức giá xe Toyota Grandia 2020 cũng như các thông số kỹ thuật của mẫu MPV mới này vẫn chưa được công bố cụ thể tuy nhiên theo nhiều nguồn tin nó sẽ được định vị nằm dưới Alphard một bậc.